Có Phật tử nick Facebook Hiền Hồ hỏi rằng Kính thưa Thầy, con nghe người ta nói phúc đức tại mẫu nghĩa là con cái sau này sung sướng hay khổ cực đều do phúc đức của người mẹ, đúng không ạ? À? Vậy Thầy cho con hỏi tại sao không phải là phúc đức tại phụ? Vì người cha thường là trụ cột trong gia đình, <laughs> phúc đức tại phụ. Và nếu câu phúc đức tại mẫu mà đúng thì người mẹ cần làm những gì để lại phúc phần cho con cháu ạ, à. con xin cảm tạ ân Thầy. Đại chúng chắc thường nghe câu phúc đức tại mẫu rồi đúng không? Phúc đức tại mẹ đấy. Thì kính thưa đại chúng, á, cái câu nói phúc đức tại mẫu này á, nó không phải là xuất xứ trong đạo Phật, và nhưng mà nó cũng nói lên một cái sự thật của cuộc sống. Nghe không? Ý là nói ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái phúc đức tại mẫu hay tại mẹ mà đã nói mẹ tức là gì đối với con cái chứ không ai nói mẹ đối với chồng ấy nọ mẹ đối với bạn cả mẹ là đối với con nhà phúc đức tại mẹ tức là con cái được cái phúc từ mẹ rất nhiều ở nơi người mẹ rất nhiều vậy thì cái câu nói này chúng ta theo đạo phật chúng ta hiểu thế nào nó thì không phải của đạo phật nhưng mà trong cuộc sống có cái câu này đấy đó. nhân gian vẫn truyền miệng câu đó và nhiều người cũng gật gù câu đó là đúng vậy theo quan điểm đạo phật chúng ta nhìn nghe phân tích về câu nói này chúng ta thấy thế nào thì kính thưa đại chúng thứ nhất đấy, đối với đạo phật mình thì giữa mẹ và con nó có cái nhân duyên không bỗng dưng người này đến làm con mình các cụ hay bảo là mượn cửa nhà mình mà vào cũng phải dễ mẹ và con đều có duyên nghiệp với nhau cả gọi là đồng nghiệp hay cộng nghiệp nên hấp dẫn nhau đến với nhau các quý phật tử nhớ nhé nhà phật gọi là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu nếu người mẹ có phúc báu tốt đẹp thì tự sẽ chiêu cảm những đứa con nó có phúc báu tương ứng nó đến với mình làm con của mình còn người mẹ có ác nghiệp thì sẽ tự chiêu cảm dẫn dắt những đứa con nó có ác nghiệp tương ứng nó đến với mình làm con của mình hay cha mẹ với con cái cũng thế à, cha mẹ với con cái nó cũng là những cái duyên nợ với nhau có những đứa con đến là trả ân trả nghĩa cho mình có những đứa con đến với mình là đòi nợ mình báo oán mình đấy thưa đại chúng có đấy thưa đại chúng, không phải là vô duyên, vô nhân đâu, có nhân, có duyên hết. Thế thì cái chuyện mẹ con chúng ta biết, thứ nhất nó là nhân duyên từ nghiệp tiền kiếp với nhau, đồng thanh, đồng khí mà đến với nhau. Đó. Cho nên người mẹ có phúc thì tự nhiên lại sinh ra được đứa con có phúc. Người mẹ mà thiếu phúc, ác nghiệp thì sinh ra những đứa con ác nghiệp. Đấy là duyên nghiệp từ tiền kiếp. Như vậy chúng ta phải nhìn thấy nó như vậy. Thứ hai, ngay trong hiện kiếp, khi người mẹ mang thai, thì ảnh hưởng của người mẹ đối với con cũng rất là lớn. Và cha thì sinh, mẹ thì dưỡng. Mà. Cha sinh không tày mẹ dưỡng, cha thì cho cái hạt giống thôi. Còn mẹ là nuôi cái hạt giống ấy trở thành thành cây, tức là thành con người đấy. Nghe không? Như vậy, mà các cụ xưa nói đúng là cha sinh không tài mẹ dưỡng vì dưỡng rất là khó. Chín chữ cù lao thì người mẹ chiếm hết cả chín chữ. Nó thật là như vậy. Chứ người cha thì này không phải là nhiều. Người cha trong chín chữ đấy cũng có, nhưng mà không phải như người mẹ. Người mẹ là chiếm hết chín chữ cù lao luôn. Đấy. Cho nên cái công người mẹ đối với con rất lớn. Gắn bó, nuôi thai, khi mà nuôi thai thế thì từ thể chất của người mẹ ảnh hưởng đến thể chất của con, cho đến tâm tính của mẹ cũng ảnh hưởng đến tâm tính của con. Và từ đó người ta đẻ ra cái khoa gọi là thai giáo là dạy con từ lúc mang thai. Đấy. Cái đấy rất là tốt thưa đại chúng. Phật tử chúng ta cũng nên biết cái này để ứng dụng. Con mình, à, cháu mình mà nó nó sắp có thai thì phải dạy cho nó cách thai giáo dạy con từ lúc ở trong bụng như thế nào để sau này con mình nó được tốt. Mặc dù trước đó là nhân quả, nhân duyên giữa mẹ con là đã có cái định từ kiếp trước rồi. Nhưng nếu mà khi cái đứa con nó nhập thai mình ấy, mà người mẹ biết tu tập, biết làm phước thì nó cũng ảnh hưởng đến người con rất nhiều, chuyển cái nghiệp ác của người con đi. Có thể đứa con này đến để đòi nợ báo oán mình đấy nhưng mà khi mang thai nó mẹ bắt đầu biết quy y tam bảo biết sám hối biết tu tập biết làm phước biết bố thí biết dĩ giới không? thì đứa con nó cũng được phước báu và nó được chuyển nghiệp sau này nó sinh ra nó hết báo án mẹ hết đòi nợ mẹ đó như vậy đấy thưa đại chúng đấy. Dạ. rồi đấy là thầy nói từ khi mang thai ảnh hưởng đến con rồi khi sinh con ra thì mẹ cũng là người mà chăm bẵm, bú mớm, ẵm bồng, vỗ về, ba năm bú mớm, vào chín tháng hoài thai. Tức là người mẹ quá gắn liền với đứa con. Cha thì có nhưng mà ít hơn. Thế cho nên ấy, phải nói rằng ấy, công của người mẹ đối với người con rất lớn và vâng, công cha thì như núi thái nhưng nghĩa mẹ như nước trong nguồn cứ lai láng chảy mãi nghĩa mẹ nó lớn lắm thưa đại chúng và ngày xưa người ta cũng còn nói là gì nhỉ mồ côi cha thì con ăn cơm với với cá mồ côi mẹ thì con liếm lá đầu đường <laughs> đấy cũng nói đấy ở đây các các vị nam giới cũng đừng buồn mà đấy là chuyện rất thật đấy <laughs> nghe không? À, sành cha thì ăn cơm với cá mà sành mẹ thì liếm lá đầu đường vì người mẹ thế tình thương con lai láng lắm đấy là chuyện rất thật mà cánh đàn ông chúng ta thì cũng không không thể như thế được vì người mẹ mang nặng đẻ đau cho nên nó, nó, nó, nó ân tình với người con ảnh hưởng đến người con rất là lớn thế này chúng người mẹ trong gia đình cũng thế người mẹ đóng một cái vai trò cốt lõi hạnh phúc gia đình thực sự như vậy đấy một cái gia đình mà cái người mẹ tốt đó, người vợ tốt thì gia đình hạnh phúc rất nhiều người vợ không tốt người mẹ không tốt gia đình đấy hạnh phúc rất kém vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng họ là cái cái lò lửa của hạnh phúc gia đình đấy lạnh hay là ấm là do cái người mẹ đấy thế mà nếu người mẹ tốt tạo dựng được một cái môi trường, một cái gia đình tốt, con cái được hưởng cái bầu không khí hạnh phúc như thế, nó sẽ phát triển tốt. Phát triển tốt nó thành, nó được tăng trưởng phúc báu chứ. Đó, thì kính thưa đại chúng, thực sự mà nói, câu nói này tuy là của nhân gian, nhưng đối với Phật giáo mình không phải là sai qua phân tích. Có phải Phúc đức tại mẫu không phải hoàn toàn nhưng rất là nhiều cho nên ờ, người ta thống kê ờ, những bậc vĩ nhân, những bậc tài giỏi thành danh ở đời, đa phần có những người mẹ rất là cao quý, rất đặc biệt. Này, chúng cũng nghe câu chuyện gọi là Mạnh Mẫu, đấy, mẹ của ông Mạnh Tử là người đàn bà rất đặc biệt, rất biết giáo dục con. Cho nên mới Mạnh Tử mới trở thành cái bậc rất nổi tiếng như vậy. Thế rồi ở à, đâu nói như bác Hồ của chúng ta cũng thế. Bà Hoàng Thị Loan cũng là một người mẹ cũng rất là nghiêm khắc, rất là nhân từ nhưng cũng rất nghiêm khắc mới dạy được con như vậy. À. Đó. Và chúng ta còn nhiều nhiều những tấm gương những người mẹ. Ảnh hưởng của người mẹ đến con vô cùng. Cho nên ấy, chúng ta mà có nhiều người mẹ tốt thì sẽ có nhiều những đứa con tốt. Những đứa con tốt ấy sẽ làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Vậy thì cái câu nói mà phúc đức tự mẫu không phải là sai, mặc dù không phải là đúng hoàn toàn hết, không phải là chỉ tại người mẹ, phải không? nhưng mà nó thật sự có cái giá trị, cái ảnh hưởng rất lớn từ người mẹ đến cái phúc báu của con cái, đến phúc báu của con cái. Cho nên Thầy, Thầy vẫn nói là trong cái lễ hằng thuận ấy, các cháu khi mà lễ hàng tuần xong thầy nói sau này ấy, chùa mà có mở cái lớp dạy làm cha làm mẹ thì phải đi học nghe không? cha cũng phải học mẹ cũng phải học học cách làm mẹ mẹ tốt thì con mới tốt được đó. cho nên tại sao các cụ xưa lại đổ tại mẹ rất nhiều con hư cũng tại mẹ cháu hư tại bà không đổ tại ông <laughs> không phải con hư tại bố cháu hư tại ông con hư tại mẹ cháu hư tại bà ý là nói người mẹ ảnh hưởng đến con vô cùng rất quan trọng với những đứa con à, với những đứa con đấy thế cho nên người mẹ mà có phúc báu người mẹ mà biết tu tập thì người mẹ ấy là nguồn sinh ra phúc báu cho các con các con nó được cộng hưởng được chia cùng với cái cái phúc báu này trong cái môi trường ấy mà thế thì bạn này bạn hỏi vậy thì nếu phúc đức tại mẹ là đúng thì mẹ làm gì ở đây thầy nói là người mẹ ấy phải phải biết tu tập à, người xưa nói mẹ phải có tam tòng tứ đức à, tất nhiên mình là cái tam tòng thì nó không nhất thiết nhưng mà tứ đức thì thầy thấy là vẫn rất cần với một người phụ nữ một người mẹ công dung ngôn hạnh cần lắm à, người mẹ phải biết nữ công gia tránh phải khéo việc nhà rồi dung phải biết chăm sóc sắc đẹp cho mình mình phải biết làm đẹp thì con mình nó cũng mới biết đẹp chứ, phải biết yêu cái đẹp. À, rồi ngôn phải biết nói lời hay ý đẹp. Và nhà Phật mình gọi là ái ngữ, đừng sân si, và đừng chửi bới. Người mẹ mà cứ quang quác ấy, suốt ngày chửi bới, chửi con, chửi cháu như hát hay thì làm sao mà con tốt được ạ, à? thưa đại chúng. Những người mẹ như thế không bao giờ có được những đứa con tốt đâu. Rồi người mẹ phải có hạnh đức, gọi là hạnh, nết hạnh. Hạnh ở đây là sao? Phải biết tu tập. Nếu người mẹ ấy biết quy tam bảo, biết thọ trì năm giới đức của Phật tu hành, học Phật Pháp thì vô cùng lợi ích và tốt đẹp. Cho nên bất kỳ người mẹ nào mà được tiếp cận với Phật Pháp, mà tu tập Phật Pháp thì nói đều sẽ trở thành người mẹ tốt. Và những người mẹ ấy sẽ có những đứa con tốt. Có thể con mình nó lớn nó chưa tốt nhưng mình từ hôm nay biết tu phật thì với cái sợi dây liên kết cái tình mẹ con cái nghiệp duyên mẹ con mình tốt con mình nó sẽ tốt đấy thưa đại chúng mặc dù con mình đã lớn chứ không phải nó còn bé còn trong vòng tay mình ôm ấp đâu nhưng nếu mẹ biết tu cái năng lực tu tập của mình nó cũng ảnh hưởng đến con mình chuyển đến con mình đấy vì cái, cái linh cảm, cái cảm ứng giữa mẹ và con cái rất là mật thiết, thưa đại chúng, rất là rất là ứng đấy, người ta gọi là ứng đấy. Wow. Đấy. Cho nên Thầy rất là mong qua câu hỏi của bạn này cũng thế, tất cả các mẹ ở đây, nghe không? Đều gắng tu tập nhé, mình đã có duyên Phật rồi, gắng tu trở thành một người Phật tử tốt, một người con ngoan của Đức Phật thì chắc chắn con cháu của chúng ta cũng được ảnh hưởng cái sự tu tập phúc báu của mình mà con cháu mình được tốt đẹp, được nhiều phúc lành nhé. Yeah.